Rồi à, Duy Nguyễn và Hương Trần chào mừng các bạn đến với chương trình à, Vlog Kinh doanh à, Đây là cái dịp mà Duy Nguyễn chia sẻ với các bạn một số kiến thức kinh doanh được tích lũy trong cái chặng đường à, làm ăn của Duy Nguyễn tới ngày hôm nay cũng như những cái nhận thức, những cái quan điểm, tư duy về xã hội hiện đại Xin chào tất cả mọi người Thì trong xã hội hiện đại thì nam nữ bình quyền Anh Nam luôn luôn nói câu này Ví dụ như cái cuộc đời của em á cái này là em phải làm chứng cho anh nha Tức là em cũng là một một nhân viên mà không thể là tách rời được cuộc đời của anh đúng không ừ. Đúng, anh đời luôn <laughs> anh anh mở bpt là lúc đó là anh mời em về tới ngày hôm nay thì làm sao là tách rời được wow. đó, mặc dù à, không có cổ phần không có vốn nhưng mà cũng gọi đồng sáng lập đúng không các bạn yes. ừ, cái này gọi là không có công lao không có khổ lao Ờ, nói đồng sáng lập thì họ, em không dám nhận tại vì người sáng lập và idea và định hướng là anh duy còn em chỉ là người lái con tàu thôi em chỉ thực hiện theo thôi rồi sao cũng được chuyện đó không quan trọng không kể công cái ơn ai ở đây nhưng mà có một cái điều em phải xác nhận với anh là chưa bao giờ anh quan tâm tới chuyện cá nhân của em ví dụ như là máy tính của em không bao giờ anh có thể ừ ờ, năm mày em nhân viên anh, anh vô ngồi coi mà có, có sao chị ép khách hàng abc gì không cái thứ nhất cái thứ hai điện thoại của em anh chưa bao giờ chưa bao giờ xem chưa bao giờ hỏi ừ em gọi khách hàng này em bill giá nhiêu hay là sao rồi sao giờ làm sao đi đâu nghỉ hay gì đó. tức là mọi cái chuyện về cá nhân là trong khoảng hơn 10 năm nay anh không một lần xen vô đúng không yeah hả <laughs> đúng đúng đúng thì ý anh ở đây nó là cái gì đó là cái quyền riêng tư của em anh bảo đảm bảo đảm thì, thì em nhân viên anh mà ờ bảo đảm tức là nhân viên cũng có quyền ví dụ như giờ công công việc đang đang đang gấp gáp quá tối đang nấu nấu cơm nấu canh gì anh alo vẫn phải đi làm nói chung là à, cái cảm giác làm việc nó nó nhưng mà anh à, em em em khỏi cần phải bối rối anh chỉ mượn cái hình ảnh của em để anh nói về cái quyền riêng tư và anh nói về cái quyền của người phụ nữ trong xã hội ngày hôm nay đó quan điểm của anh vẫn không thay đổi anh cảm thấy đa phần người phụ nữ trong xã hội này họ quá thiệt thòi trong cả tình yêu lẫn cuộc sống tình yêu là gì đúng không khi mà đi chơi với một người đàn ông á thì phải mắc phấn son trang điểm đầm váy lửa các kiểu buổi trời thằng kia đợi có 10 phút nhăn rồi Đúng không hoặc là có một cái sự nó không phe là đi ăn bữa đầu tiên phải cưa đôi đồ cưa ba đồ mấy cái đó đối với anh nó, nó kỳ quá đó, đó là một điểm trong tình yêu còn trong gia đình người phụ nữ mang nặng đẻ đau mất khoảng 2 năm 2 năm năm mang bầu năm nuôi con cứ coi vậy là vậy đi hả nhưng mà đôi khi người đàn ông sống trong nhà họ không nhường nhịn được người phụ nữ mà họ có thể là ừ, chì chiết cãi vã chưa kể mẹ chồng nàng dâu nữa đối với cái đó nó không fair và người phụ nữ nó chịu quá nhiều áp lực quá nhiều bất công rồi trong xã hội nữa phụ nữ đi làm về bắt đi đứa con thằng chồng có quyền đi nhậu anh cảm thấy nó cũng không fair luôn nữa không mà em thì em thấy em em, em thấy em sướng lắm bây giờ. anh không nói cuộc đời em anh chỉ đang nói là có một số hình ảnh anh cảm thấy người phụ nữ không phe và nó là nội dung của video ngày hôm nay nên anh mới tiếp tục anh nói đó và trong vấn đề tập gym nữa đàn ông tập gym thoải mái phụ nữ tập gym đó à, mày đi tập cho trai nhìn hả rồi ờ, mặc đồ mà hơi sexy tí hoặc là đẹp hơn tí là bắt đầu bắt đầu hỏi á. ừ đó, nó không phe tức là cảm giác như cái người phụ nữ họ trong cuộc sống này họ phải làm những cái việc dành riêng cho họ mà họ không được quyền để làm những việc họ yêu thích đó còn cái này nó mới hài nè cái này là đi vô nội dung chính của con của vấn đề luôn nè đó mình đàn ông á ra ngoài đường cầm tiền ăn nhậu bao bạn bè cho sội này nọ kia tập gym mướn pt đồ nè abc các kiểu không mua nổi cái home gym về nhà cho con vợ tập cho gia đình tập cho đứa con tập cho mẹ già tập ok vậy tại vì họ nghĩ họ chắc họ đẹp được rồi còn uh, vợ đẹp quá ra ngoài khó giữ cả gia đình nữa anh chí đó mình đang nói là người có điều kiện bởi vậy đó lý do ngày hôm nay duy nguyễn mới nói là tầm quan trọng của home gym yes. bởi vậy duy nguyễn nói home gym ngoài tiền ra thì cái đầu của các bạn có nghĩ tới không cái này là cái tư duy chứ không phải là tiền mình có tiền mà mình không có tư duy chưa chắc gì mình mình mình mình xử lý đúng đó anh không nhưng mà nếu mà mình nếu mà home gym thì bằng cách nào họ có động lực anh nhiều khi ví dụ như họ tập mình á họ không có động lực ủa home gym có thể tập với, với với vợ với con với cha với mẹ với bạn với bè cái mindset của em là cái home gym là mình mua cho mình còn cái home gym này anh cái mindset của anh, anh mua cho gia đình tức là tạo một thói quen cho gia đình tập luyện sức khỏe ừ. mà không chỉ mình không mà tất cả các thành viên trong gia đình đều có thể tham gia tập luyện ừ, với, với thêm một cái nữa là đôi khi có một số người người ta sống họ không dám họ không dám gọi là là, là hành động họ không dám chi họ không dám trải nghiệm những gì mình đáng phải có anh lấy ví dụ ví dụ một trường hợp một cái gia đình kia dưới quê giàu mà ở dưới quê mặt bằng thì nó thấp phòng thì thôi khỏi nói rồi vậy tại sao phải đi tới cái phòng đó tập ở trong khi nhà chạy lết sệt năm bảy mươi hay là nhà chạy ao đi hay nhà chạy mạc hầu như có một tâm lý là là đi tập à, cho vui cho có động lực nhưng mà nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn thì anh mới nói đây là cái mindset đây là cái suy nghĩ chứ không phải là vấn đề tiền nên nó có quá nhiều cái Thế họ nghĩ là à, chắc chỉ có tôi mới có tập gym thôi còn mọi người trong gia đình thì uh, no rồi tập gym nhưng rồi. mà thực ra có thể tập nhiều hình thức khác nhau mà đúng nói nãy giờ người ta sẽ nói ừ thằng CEO Duy Nguyễn đang chuẩn bị nó quảng cáo không kêu nó bán đúng đúng chính xác không phủ nhận tôi bán home gym nhưng không phải ai tôi cũng bán chỉ nói chuyện bình thường nói chung là mình đó thì bây giờ đó, mình kinh doanh đó quan điểm của anh đó anh kinh doanh là giờ đam mê là chính Đúng không tiền tài thì nói chung là nhiều nhiều cái ích nó cũng quan trọng lắm nhưng mà sao em không hiểu lắm nha sao sao không phải ai cũng bán là sao nếu người ta muốn mua thì mình cũng phục vụ mình cũng cung cấp cái thái độ không phù hợp là không cung cấp wow. coi nhẹ sản phẩm anh là không cung cấp à, coi nhẹ thế thôi coi nhẹ sản phẩm của anh coi nhẹ anh là anh không bao giờ cung cấp ủa mắc sao phải cung cấp anh nói rồi anh làm anh làm vì đam mê anh muốn cho cái nhận thức của anh có những người bạn khác họ cùng chung nhận thức với anh họ chơi giống anh chứ anh không thể nào bán cái home game nó xịn sò về nằm xó xó bếp không biết xài bỏ hay là như thế nào coi ừ rẻ ôi hãng này hãng kia đồ hãng kia rẻ hơn tao tao rẻ hơn nọ để làm gì có nghĩa là cái cách anh bán là anh muốn chia sẻ cái giá trị và cái đam mê cho một người cùng hiểu được cái, những cái giá trị đúng đúng ngày xưa đó tào tháo tặng ngựa đó thì cũng phải tặng cho quan vũ tức là gì bảo mã thì nó phải xứng anh hùng mà son phấn đó, thì phải tầm đúng mỹ nữ wow. nó nó đi những triết lý đó chứ còn đâu phải là là là là là, là ừ anh bán một sản phẩm ra rồi rồi ờ, khách hàng muốn nói gì nói hay là cũng coi thường sản phẩm làm sao nào đó đâu phải đó đó nói về cái quan điểm bây giờ qua phần thứ hai của video nói về những cái thể loại home gym BBT phân phối và thứ ba là cách đầu tư home gym ok cái thể loại BBT phân phối home gym nó có hai đẳng cấp một đẳng cấp middle end hai là đẳng cấp high end đẳng cấp high end là USA đẳng cấp middle end là đệ của Mỹ đế tức là đẳng cấp mà hai em á, thì anh sẽ tập trung vào những cái máy máy tập thôi máy tập thôi tạ rất ít tại vì tạ nó rẻ quá thích thì mua bổ sung thêm thôi còn cái đẳng cấp mà middle end á thì tập trung vào tạ chứ nó không có máy nó có, nó có hai dòng để cho các bạn chọn lựa nó là freeway đúng không anh đúng còn cái hai uh, home gym mà hai end á thì nó sẽ là khoảng chừng của anh có bốn máy thì các bạn có thể mua ba máy thôi một máy nó bị dư ba máy nào tùy vào sự chọn lựa các bạn và tùy vào số tiền ngân sách của các bạn khoảng chừng uh, à, 400 triệu 400 triệu một cái home gym luxury tới 500 500 thì nó hoàn chỉnh rồi còn với cái home gym kia là cái home gym mà mà đệ mỹ đế đó home gym mà mà middle end đó thì nó tầm à, anh anh anh anh anh chưa biết nhưng nó tầm khoảng mấy chục triệu thôi mấy chục ừ dưới trăm triệu là nó có cái bộ home gym đó rồi rồi khi mà các bạn thiếu thì các bạn mua thêm một số máy cardio nữa là đủ cái home gym dành cho các bạn ngân sách thấp anh có thể mô tả cái cái cái set mà dưới trăm là nó gồm những gì set dưới trăm nó gồm khung quay khung hấp rắc khung hấp rắc với cây barbell thì các bạn sẽ tập được rất là nhiều bài replay trên đó và thêm một cái máy một cái ghế adjustable bench ghế điều chỉnh độ dốc tập ngược trên tập vai tập ngược dưới gặp tập bend overall dumbbell kickback là bộ tạ và bộ tạ tạ thì có tạ đĩa và tạ đúng nó bộ tạ đi theo máy nó có bộ tạ vậy thôi rồi à, phần còn lại là bạn có thể mua máy chạy bộ với, với máy trực tuyết với máy rô máy ba máy chạy bộ quan trọng nhất ba máy cardio quan trọng nhất à, em đã từng ờ, nói chuyện với một khách hàng và người ta quan tâm đến hai vấn đề sau của tạ thứ nhất là có bị bào mòn hay không sau ừ, theo thời gian thôi nói chung khách hàng đó kho nghĩ mua không game đấy là họ nói là mới tập kệ thôi nói chung là cái, cái muốn mua thì nghe chuyên gia khách hàng mà cái tư duy như vậy á là khách hàng đó người ta chưa biết gì cả người ta hỏi cái cốt lõi không hỏi đi hỏi cục tạ nó mòn bây giờ bây giờ anh Duy Nguyễn trả lời này cục tạ lỡ mà nó có mất đi nữa thì mua cục khác có mắc không nope. đúng không mà trong khi cái máy nó hư thì không hỏi cái máy nó hư không tập được không hỏi hỏi tạ này theo thời gian có bào mòn không thì em, em em cứ trả lời khách đi tạ này mà lỡ có mất anh mua cục khác cũng dưới trăm ngàn Nói không cái này ờ, cái tạ bên mình là nó có một cái lớp được bọc bằng một cái lớp chống bào mòn chống oxy hóa đó đúng chính xác là cái thanh olympic nữa nó được là rồi bây giờ đó bây giờ ờ, em hỏi nè cái phòng gym home gym của anh được bao nhiêu người tập khối lượng tạ anh đẩy một ngày là được bao nhiêu so với cái phòng thương mại người ta ra vô biết bao nhiêu đẩy khối lượng tạ siêu nặng nó còn chưa mòn nữa cái home gym lo mòn nên câu hỏi của em cực kỳ là funny anh nghĩ là em được ai đó gài vào để làm vui chương trình <laughs> rồi còn cái này nữa cũng hay à các bạn đã gửi cho em một cái hình là cục tạ tròn thiết kế theo dạng tròn rồi. còn mình à, thiết kế theo dạng thoi thì em mới nói với bạn là nếu mà xài cục tạ tròn này là nó lăn khắp nhà luôn ừ. còn cục tạ mà được thiết kế theo hình thoi á ừ. thì là nó nó đặt nó một chỗ đặt nó một chỗ thôi ừ. thì cũng được cũng đúng đâu gì đâu chính xác các bạn nói ô chứng tỏ bạn là người tập gym mà lâu năm kinh nghiệm này <laughs> tại vì sao cái home gym là nó nhẹ cục tạ không cần phải lăn nó nặng quá em khiêm nổi mới phải lăn cục 60 kg em khiêm nổi thì mới lăn còn cục trong home gym nó có nó có hai ba chục kg à nó cái bộ chuẩn của home gym với cục anh không nhớ nhiêu ký nha các bạn hai ba chục ký gì nhẹ lắm nhẹ thôi năm mười mười lăm hai mươi ba mươi anh ờ ừ, tới 30 ký thôi vậy thì á, những cục lớn hơn bạn mua thêm 30, 35, 40 thế. Vậy thì bây giờ á, đầu tư cái home gym Đầu tư cái home gym không phải ai cũng có tiền để người ta vô người ta đầu tư một phát mà Em hiểu không? người ta sẽ mua từng món từng món từng món đó nhưng mà ví dụ như mua lẻ nhiều quá thì chắc chắn anh cũng không cung ứng đâu ai mà cuốn nổi kiểu đó có thể là vô đầu tiên bạn mua khung ừ khung bao rách khung trend trước rồi nhưng cái máy chạy bộ căn bản xong một thời gian sau tái đầu tư thêm máy à, máy cây bồ nào đó bạn thích đó vậy được rồi mình phải đầu tư theo từng giai đoạn còn nếu mà bạn có tiền thì bạn đầu tư luôn một giai đoạn đó. còn cái căn phòng của bạn chỉ cần 40 mét vuông là thôi là, là ngon mình mua home team là gì thiện dân trí và đẳng cấp hai cái đó phải đi kèm với nhau nha các bạn tại sao cái chữ dân trí mà nói hoài cuộc đời này các bạn có mấy kiếp các bạn chỉ có một kiếp thôi mà cái tuổi thanh xuân của bạn nó có giới hạn mà dân trí bạn nó cao nó không, nó cao lên là thì thôi hết đó. người ta hơn nhau ở chỗ dân trí chứ người ta không hơn nhau lắm ở chỗ có tiền bạc anh nói vậy có nghĩa là phủ nhận giá trị của tiền bạc nhưng mà tiền bạc nó phải đi kèm với dân trí thì cuộc sống mình nó mới ok nó mới đúng đẳng cấp đó chứ còn nếu mà ví dụ có tiền quá mà cái như cách mình xài tiền nó không chuẩn này nọ kia đó, thì à, mình không tận hưởng được hết những cái giá trị đáng có của cuộc sống này ở xu hướng phương Tây thì hầu như nhà nào cũng có home gym Đúng là phương Tây nhà home gym nó nhiều hơn mình Nhưng mà ở bên phương Tây là cái xu hướng là họ là yêu, họ yêu vận động Họ thích đi học Tức là gì? Đối với họ là giáo dục là một nè ha Rồi xong là sức khỏe là hai nè ha Rồi trải nghiệm là ba Họ thích những cái đó chứ họ không có cái kiểu mà cam chịu số phận như bên như, như một số một số ờ, một số người xung quanh chúng ta đâu đối với họ là ví dụ như à, cuộc sống gia đình mà cảm thấy không ổn đi thân còn ở việt nam mình sẽ nghĩ ờ đi thân thì con cái nó nó bị khổ thì cái nghĩ nào nó có lý thôi cái nghĩ nào thì nó có lý thôi nhưng mà đối với anh ấy, thì con cái nó lớn khôn nó sẽ đủ đối diện với việc đó anh hầu như khách hàng người ta bỏ ra một khoản tiền lớn giá trị lớn nhưng mà người ta cũng ờ, đôi khi người ta cũng hơi lo lắng về những cái hỏng hóc và bảo hành này nọ đó thì ờ, cái chính sách bảo hành mà anh đang idea nó như thế nào bây giờ em hỏi em bây giờ mua xe hơi bảo hành rung không rung chứ bây giờ anh hỏi em ừ, ừ, coi xe hơi với cái tạ nào mau hư cái nào dễ hư hơn Nhưng xe hơi nhiều khi ra ngoài rủi ro nhiều đụng chạm các thứ ừ, vậy thì em coi vậy thì người đó có xe hơi chưa à, có anh Ủa có xe hơi rồi sao không rung giờ tôi mua cái này không cái này rung đây là cái mindset nữa nè các bạn đương nhiên làm ăn lớn cái vị thế tôi về công ty tôi về là chuyện bảo hành tôi thấy đương nhiên là ok là có rồi ta nói là cái thái độ quan trọng hơn cái trình độ và trách nhiệm đúng không còn bây giờ á bây giờ không lẽ bảo hành nói nói ừ nói rõ ràng ra cái cái chi tiết này chi tiết kia chi tiết kia quăng trong sớ có đọc không mình quăng cũng được thôi anh quăng ra đó cũng được thôi nhưng mà đây là cái đây là cái trách nhiệm mà sẽ hợp lý tất nhiên bảo hành là bảo hành hết không có gì bảo hành còn bảo hành những cái dễ dễ hỏng hóc một năm thay mới còn khung sắt 10 năm còn cái chi tiết bảo hành là làm cái file một cái tờ một về cơ bản thôi. cái cái cái dạng màu home dạ. gym mà uh, mà mà freeway á thì thì nó nó nó nó nó không phải là dạng một cái máy nên là nó nó không có rủi ro nhiều ừ. ừ còn những cái máy chạy bộ hay là những cái dòng mà mà cardio thì thường là bên mình rất là chắc chắn rất là bền ừ. rất rất là hy hữu cái việc mà mà, mà học và lộn còn ví dụ như đơn giản cứ thời bội bảo, bảo hành ờ, máy cardio đúng không máy máy chạy bộ đúng không thì cái bảo hành là là là là, là một năm còn mấy cái khung sắt mà bị gãy đó là 5 năm một năm nó bị gì ví dụ gì cho xui là màn hình nó bị hư đi không cần sửa thay một màn hình mới đó là bbt là làm ăn dịch vụ chứ bbt không phải là thằng thợ sửa máy nó hiểu không thí dụ như bbt á, nếu mà bây giờ máy móc mà nó hư là thay chứ không có mạng đi sửa không có đi ra một cái tiệm kia hò gò gò lại nó nói các cái cái cái gì không có tức là mình nhập khẩu về đúng cái cái cái, cái linh kiện đó ừ. hỏng phần nào mình nhập linh kiện mới vào sửa còn giả sử như nó nếu mà ví dụ như linh kiện đó mà mà mà mà có cái ở trong kho nó sẽ có một số máy giống nó lấy cái máy mới lấy cái máy mới tháo ra thay lắp vô cái máy bị hư rồi xong rồi mình nhập linh kiện về mình thay cho máy mới bình thường wow. có gì đâu nên ờ, đây là đây là chương trình video nên anh sẽ không đi sâu vào cái dịch vụ của Home Gym cung ứng cái gì cái gì gì mà anh chỉ muốn nói là hai vấn đề chính một là BBT phát triển home gym phát triển không nghĩa là bán máy mà phát triển là làm cho ông tộc tốt trên cái máy đó bằng những chùm giáo án bằng những chùm video cấp bồ hoặc cao có lean body có hướng dẫn có trên website bài viết có luôn video có luôn catalog có luôn có nghĩa là mua máy là có giáo án catalog có luôn đúng rồi rồi thêm một cái này trong giáo án thôi trong giáo án không có mà ở ngoài đời có nè có bt luôn bt của bt đông lắm ừ. mà mà được mà anh trực tiếp là người hướng dẫn nữa training nữa ừ đó là thật đó là học viên của th academy mà bây giờ tới đó chạy luôn thoải mái luôn cái gì cũng có đó nên đó là thế mạnh đó là thế mạnh phát triển home gym và home gym thì nó có nó có hai dòng và Di Nguyễn nghĩ rằng ở trong ngành gym Việt Nam này không có một người nào mà đủ tâm đủ tầm để phát triển với một cái ngọn lửa đam mê trái bỏng bất tận như như Di Nguyễn đâu bạn cứ nhìn mà xem tới ngày hôm nay tôi ghi như Nguyễn là ở trong gym là tập tạ từ năm 2003 tới ngày nay là 18 năm tới 18 năm 20 năm chắc không buổi lễ nữa đó mà cái ngọn lửa đam mê nó vẫn như ngày đầu ngày đầu tôi tôi tập thì lúc đó là chưa có quay video mình quay video năm 2011 mà tới liên tục tới đây là bao nhiêu năm qua bao nhiêu đời media rồi mà sao sao anh mê dữ vậy còn qua bao nhiêu đời media rồi các bạn các bạn đếm coi không đếm nổi luôn á không mà em thấy hình như qua có cái thằng lít nó làm hoài vậy ta đây phải không anh? Đây ừ, không? đúng rồi Đây, đưa anh 2 nghìn Khỏi thối 1 nghìn Bye bye và không hẹn gặp lại nhá Bye bye Cái chuyện đó thì, cái chuyện đó thì, thì, thì, thì thôi đừng có nói trên, đừng, đừng có nói trên này đó, cái chuyện đó đừng có nói trên này Nhưng mà các bạn nhìn lại những cái video ngày xưa Với video ngày nay Bạn nhìn coi BBT thay đổi Đến như thế nào qua tất cả những thể loại video nào đó có trải nghiệm là từ mà cái quay đèn thường mà từ quay trắng đen mà từ quay đèn cao áp đủ kiểu đủ cách dựng hết nhưng mà tới ngày hôm nay chỉ có Di Nguyễn là vẫn là là là là là, là như Di Nguyễn ngày xưa nếu mà xét về về đam mê về này nọ còn nhiên tất nhiên với thần thái bây giờ thì Di Nguyễn chuẩn hơn Di Nguyễn à, gọi là già gơ hơn rồi à, nói chung là đẹp trai hơn rồi à, nhiều khi nó theo các bạn thì nó chỉ cũng ngông nghênh hơn không nhưng mà tôi nói thật ngông nghênh với đúng người đúng đối tượng chứ tôi chưa bao giờ tôi ngông nghênh với khách hàng mà tôi chưa bao giờ tôi ngông nghênh với những người tôi yêu thương phải có cái gì tôi mới ngông nghênh chứ không tự nhiên mà mình đi ngông nghênh à, cuộc sống này nó khó sống lắm các bạn bạn phán xét một người thì nó dễ nhưng mà ngồi nghe người ta phán xét lại á, thì mới là khó còn mình đi phán xét một người mà mình bằng được người ta nó càng khó bởi vì anh bỏ qua những lời phán xét no money no talking thế thôi đó là dành cho người lạ còn ví dụ như người những người thân quen trong cuộc sống mình thì họ góp ý mình bình thường còn đối với người lạ muốn góp ý này nó kia nô đây nó fucking đót 3 triệu cái vấn đề là họ góp ý như thế nào không góp cần góp ý, ý thế nào cả anh không cần họ góp ý như thế nào cả tại vì anh không quen biết họ anh không có nhu cầu à, không có nhu cầu anh không có nhu cầu vậy thôi nô bữa này nô thất kinh vậy thôi nhất là góp ý về ngành gym trong ngành gym bạn giỏi hơn mình chưa nếu mà đặt lại hoàn cảnh của mình bạn làm được cái gì hả đó, đó là đó là cái cái cái cái cái, cái triết lý sống của anh nha đấy là đối với người lạ đó không anh đúng rồi đối với người lạ thôi mấy bạn trên mạng em đó chứ không phải ai mà em cũng đông ăn gì mà em không được thoát kinh đi chắc chết <laughs> mấy người trên mấy người trên mạng đó thì comment dạo đó các bạn ý là mấy người trên mạng mà chọc ngoáy anh tấn công anh mà không ừ. có gọi là góp ý nhưng mà không kiểu xây dựng mấy kiểu như là muốn dìm mình xuống đó không đúng rồi dìm mà lại còn dìm mà trên mạng xã hội dìm trước nhiều người nữa đúng không đối với ừ. những người như vậy đúng không ừ. hương, hương hương phân loại rõ chứ không mình mình với media ngồi đây toàn là nông ăn nỉ không mọi người thôi, thôi, video dài rồi bớt fucking lại đi thôi bye bye các bạn hẹn gặp lại các bạn trong video chương trình vlog kinh doanh tiếp theo bye mọi người hãy để thể hình phục vụ cuộc sống chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng là thất bại. Doanh nhân streamer đồng hành cùng VVT, CEO Duy Nguyễn, khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến VVT ngay khi còn có thể. BBT nâng tầm con người Việt Nam. Hay thì mua súp đi ba like xe là đương nhiên rồi Coi chùa hoài